còn cái kèo à, cúp Tây Ban Nha thì anh em cũng biết cái kèo à, cúp à, ngoại hạng Anh liên đoàn nha anh em thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Liverpool được chấp một trái tới giờ ra sân thì mã kèo lên một trái nha anh em thì cái mã kèo này mình cho tất cả anh em nằm trài và nằm Liverpool và nằm Liverpool hiệp 1 thì hiệp 1 Man City chấp tới 0.5 ờ, thì hiệp 1 là tỷ số một đều là anh em cũng đã húp được cái mã kèo hiệp 1 của Liverpool và hiệp 2 thì anh em lại luôn thua Liverpool nhưng mà anh em húp được cái mã tài và anh em về cái mã trận thì tối qua anh em cũng lời được hai mã kèo Liverpool và cái mã kèo của Celta Vigo anh em cũng lời được hai mã kèo thì tối qua nói chung anh em cũng đã lời rất là khẩm nhé thì tối qua anh em cũng đã húp được hai cái mã kèo đó tưng bừng thì đây trong nhóm mình thầy cho anh em xem tiếng đỏ trong nhóm mình cho kèo tất cả anh em húp luôn đây cái đội trận đầu là cái trận Juventus anh em cũng thấy Juventus lúc đầu nó chấp tới hai cái rưỡi lần anh em nhưng mà cái kèo này đúng cái kèo tuồn mình cho anh em nằm ma kèo Juventus cũng có cái đội hình chính thức luôn này kêu anh em vào Juventus xong trong vòng 20 phút sau 20 phút sau thì kèo nó quá là tuột mình kêu anh em vào xả kèo tốc độ với cái xả cái mã kèo xỉu thì anh em cũng đã xả xong hết đây đó anh em cũng đã xả xong thì cái trận này dung minh tút nó ăn chỉ có đúng một không là anh em cũng xả lại kèo xỉu là anh em quầy tiền chứ không có đường lỗ luôn nha còn kèo Celta Vigo thì Celta Vigo mình cho tất cả anh em nè nằm Celta Vigo chấp 1,75 và tài xỉu là 2,75 và hiệp 1 là Celta Vigo chấp nửa 1 thì hiệp 1 Celta Vigo ăn 1 không qua hiệp 2 thì Celta Vigo ăn 3 không thì anh em húp được ba cái mã kèo của trận Celta Vigo này rồi đây xong là tới cái đội trận của Man City Man City thì à, ra chuẩn bị có đội hình là bắt đầu mình cập nhật lên nhóm cho tất cả anh em mình cập nhật cho anh em xem cái đội hình rồi mình ra kèo anh em thích thì anh em đánh theo tối cái đội hình cũng rất là ok anh em rất là nhiều cầu thủ nổi tiếng giống như Hala Hayan nè Salah nè hoặc là Nunes thì mình cho tất cả anh em nằm Liverpool cộng một trái lần nha anh em Liverpool cộng một trái và kêu anh em vào kèo Liverpool tài hiệp 1 nằm Liverpool thì hiệp 1 tỷ số là một điều còn cái trận của thằng Celta Vigo thì ăn 3 không mình đã nói cho anh em rồi xong có một người có một bạn trong nhóm mình hỏi à, xả không AD thì mình bảo kèo này không cần phải xả anh em cũng biết rồi và hiệp 1 là một điều liền thì anh em cũng đã hốt full cái mã kèo này anh em ăn hai mã kèo một mã kèo về tiền thì anh em đã lời thẩm trong những cái mã kèo tối hôm qua rồi thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho anh em thêm cái trận của um, AFF Cup nữa đó là Singapore gặp Myanmar nha anh em đây thì hiện tại anh em thấy cái bảng xếp hạng của cái bảng B đó là hiện tại Việt Nam đang, đứng ở vị trí đầu bảng với uh, 6 điểm À, với 3 điểm sau một vòng đấu và có 6 bàn thắng. Trong khi đó Malaysia đang đứng vị trí thứ nhì bảng và đang có 3 um, điểm chỉ à, có một à, bàn thắng thôi nha anh em và Singapore thì cái trận này là cái trận đầu của Singapore nha anh em thì trận này là trận đầu Singapore gặp Malaysia thì cái trận này Singapore đang rất là sáng cửa để đi vào vòng trong luôn đi vào có 3 điểm nha anh em đó, thì anh em cũng thấy cái bảng xếp hạng thì Việt Nam được dòng này à, không đấu nha anh em thì Malai thì gặp Lào cái trận này Malai gặp Lào thì à, liệu Malai có làm nên cái bàn thắng mà để vươn lên cái vị trí đầu bảng hay không anh em còn trong lịch sử của thằng Singapore thì anh em thấy thằng Singapore này lịch sử đối đầu của nó cũng rất tốt nha. Trận giao hữu nó ăn trước Madilet, Madilet với tỷ số là 3-1 trong khi đó nó hòa được Ấn Độ luôn anh em nó hòa được Ấn Độ với cái tỷ số là một đều khi đó nó gặp Việt Nam gặp Việt Nam của mình thì nó thua tới 4-0 tại nó dưới màu còn trong khi đó Singapore ăn Myanmar trong cái lượt AFC Cup ASEAN đó anh em ASEAN Cup ấy thì Singapore ăn tới Malaysia tới Myanmar tới 6 2 lần thì cái trận đó là trận hai thằng gặp nhau gần nhất còn anh em thấy cái phong độ của cái thằng Myanmar chưa có một trận thắng chỉ có một trận hòa trước Hồng Kông thôi. Trận hòa trước Hồng Kông là không đều, còn là toàn 9 trận thua trong những lần đối đầu gần nhất của thằng Myanmar. Chị anh em thấy trong những cái lần mà đối đầu trước đó thì Myanmar và Singapore thì những bàn thắng luôn nghiêng về Singapore anh em thấy với một cái cách biệt là từ tầm 3 bàn đổ lên cái trận năm 2021 thì ờ, năm đó là AFF Cup năm 2021 thì ờ, Singapore đã ăn với cái cách biệt là 3-0 còn mới dặn rằng đây là ASEAN Cup thì Singapore ăn với cách biệt là 6-2 thì anh em thấy cái, cái cái những lần đối đầu của thằng Myanmar này gặp thằng Singapore rất là không thành công cho thằng Myanmar thì mình cho anh em xem cái trận mà Myanmar gặp Singapore gần nhất mà Singapore ăn 6 2 um, nha. Thì hai thằng này nó đã từ hiệp 1 hiệp 1 là trong vòng uh, hiệp 1 thì nó đã có 3 bàn thắng cho Singapore rồi cái trận này anh em có thể vào rung thì nó sẽ lợi thế hơn anh em nằm mã kèo tài kèo xỉu luôn nha kèo trận luôn thì anh em vào rung cho mình thì lúc đó anh em cứ canh đội hình có thể Singapore chơi với cái sơ đồ là 343 thì anh em thấy cái sơ đồ này thì anh em cứ nằm vào Singapore Ừ, chấp thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra hiện tại là hành trình đang chấp 1,25 và tài xỉu 2,75 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo Singapore cho mình trong lịch sử đối đầu thì anh em cũng đã thấy rồi Singapore chưa có lần nào bắt bại dưới Myanmar thì anh em cũng nên vào không có trận nào mà dưới ba bàn thắng cách biệt hết thì anh em cứ vào cái mã kèo Singapore chấp 1,25 tài xỉu 2,75 2,75 thì anh em cứ vào cái mã tài rung cho mình anh em đánh rung á thì nó sẽ lợi thế cho anh em ăn được nhiều mã kèo hơn đó là cái vấn đề mà anh em cần phải mình biết anh em vào cái mã rung thì ra ba quả thì anh em húp được ba mã rồi cho anh em đánh tài ra ba quả anh em chỉ ăn được có một nửa kèo thôi nha đây 2,75 ba quả thì anh em ăn nửa kèo thôi mình khuyên anh em nên đánh rung và đánh trên thì rất là nhiều anh em qua nay đã về cái nhóm của mình để uh, chơi kèo thì anh em cũng biết rồi anh em chơi ngoài quả thầu quả cò trong cái mùa AFF Cup hoặc là ngoại hạng Anh này á anh em chơi anh em rất là nhiều người bị lỗ lai đến thua không có đường anh em ăn được thì tại sao anh em lỗ lai đến anh em thua giống như cái kèo chấp rất là cao 1,25 nhiều khi cái trận giống như cái trận Singapore này chấp 1,25 nhiều khi ở ngoài người ta đưa kèo cho anh em một trái rưỡi cho anh em ăn chín nhưng mà thực chất trong trang á là một một phẩy hai mươi lăm nhưng mà người ta đã cho anh em ăn đủ rồi anh em cần chi mà anh em phải chơi ở ngoài đá kèo một trái rưỡi mà anh em ăn chín thì cái đó là cái việc cái bất lợi bất tiện cho tất cả anh em để chơi kèo anh em bị thiệt trước người ta rồi anh em còn không được ăn đủ mà anh em còn lại bị thiệt nữa còn trong trang của mình kèo một trái rưỡi cho anh em ăn 1.2 1.3 là anh em đặt cược 1 triệu anh em cứ đặt 1 triệu là anh em ăn tới 1 triệu 3 1 triệu 2 cái đó là vấn đề mà anh em cần nên biết anh em phải vào nhóm của mình anh em chơi mình đăng ký tạo cho anh em một cái trang anh em cứ có bao nhiêu anh em nạp vô bấy nhiêu anh em chơi giống như anh em có một triệu anh em nạp vô một triệu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 thì à, anh em muốn vào nhóm chơi cùng mình cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0963 731346 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em về cái cách mà anh em vào nhóm anh em của mình anh em chơi luôn nha. Thì à, đến đây mình cũng đã xong video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.